đơm mắt họa trầu bừng lên trong màn tối như mắt anh sáng ngời theo em đi ngang lối những đêm không ngủ em ngồi tâm sự cùng họ trâu side trương ôi những dòng sông nhân nhục đau thương dưới anh châu hồng em ngồi gọi thầm tên chớp mắt họa châu là hoa đăng ngày cưới khi chiến chính hết rồi tương lai ta tìm tới có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu sông những đường mắt họa chồng là hoa đăng ngày cưới khi thiên chinh hết rồi tương lai ta tìm tới có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu thương những đốm mắt họa trầu là hoa tìm tới có nhau trong đời đêm trường mong sợ lạc loài yêu